Hi, xin chào bạn, chào bạn đã quay trở lại với kênh Hoàng Gia Crypto và mình là Hoàng Giang đến từ Hoàng Xem Com và nếu như bạn nào lần đầu xem video trên kênh YouTube Hoàng Giang Crypto ấy, thì nhớ nút subscribe đăng kênh YouTube cũng như bật nút chuông báo nữa để không bỏ lỡ những video mới nhất hoàn toàn miễn phí từ Hoàng Giang Crypto nha. Và trong video ngắn này, Hoàng Giang Crypto sẽ chia sẻ cũng như hướng dẫn bạn cách để chúng ta làm kèo Euro trên CoinMarketCap nha. Như các bạn đã biết ấy, là Euro trên CoinMarketCap thì cực kỳ uy tín đúng chưa ạ? Và cụ thể trong video ngày hôm nay, Hoàng Xe sẽ chia sẻ với các bạn cách chúng ta làm kèo Adobe của dự án Liquidus nha. Ok, thì link tham gia Adobe mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video này cũng comment đầu tiên được ghim ở phần mượn hàng. Sau bạn click bấm chọn link đó, thì nó sẽ một giao diện như này. Đó thì bạn quan sát thấy này, là đây là dự án Liquidus nha. Và token đây là LUQ này. Đó thì dự án này được audit tức là kiểm toán bởi Certic và Hacken này, là hai bên cực kỳ uy tín rồi. Tiếp theo kéo xuống tiếp này là còn 14 ngày nữa sự kiện này sẽ kết thúc nha và tổng số lượng token của airdrop này là 100.000 đồng LIQ ha và sẽ trao ngẫu nhiên cho 20.000 người này đó mình thấy số lượng cực kỳ lớn luôn và hiện tại participant tức là số người tham gia đang là hơn 4 triệu người luôn nha Giờ thì đối với add này chúng ta sẽ thực hiện các nhiệm vụ cực kỳ đơn giản luôn như là thêm token lấy quy vào danh sách yêu thích cũng như là follow tài khoản Twitter của dự án rồi tham gia vào kênh cũng như là nhóm Telegram của dự án này kế tiếp nữa là follow theo dõi tài khoản Medium này hay là tham gia Reddit cũng như là follow theo dõi tài khoản Instagram và cuối cùng là chúng ta sẽ retweet tweet này bài đăng trên Twitter ha thì đối với Aerobe này thì các bạn có cơ hội nhận được 5 đồng LIQ nha và để tham gia Aerobe các bạn nhấn vào Join Zit Aerobe này tức là tham gia Aerobe đấy Ok thì nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta sẽ tiến hành thêm dự án vào danh sách yêu thích của chúng ta trên CoinMarketCap này các bạn nhấn vào Add to Wallet nha Ok, như vậy là mình đã thêm xong và mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên nha. Tiếp theo nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ follow theo dõi tài khoản Twitter của CoinMarketCap này. Các bạn nhấn vào follow CoinMarketCap nha Ok, thử đây mình đã follow rồi. Còn các bạn nào chưa follow các bạn nhấn vào follow theo dõi nha. Rồi quay trở lại này. Nhiệm vụ thứ ba là chúng ta sẽ tiến hành follow theo dõi tài khoản Twitter của dự án nha. Các bạn nhấn vào follow Liquidus Thailand này. Ok, ở đây mình sẽ nhấn follow theo dõi này. Rồi quay trở lại ha. Như vậy là mình đã hoàn thành xong ba nhiệm vụ đầu tiên. Tiếp theo nhiệm vụ thứ tư là chúng ta sẽ hành follow theo dõi tài khoản Facebook của CoinMarketCap nha. Các bạn nhấn vào follow này. Ok thì ở đây mình làm rất nhiều các dự án trên CoinMarketCap rồi thì mình cũng đã like thích fanpage rồi nha. Bạn nào chưa like thích fanpage thì bạn nhấn vào like thích này. Ok quay trở lại ha. Tiếp nữa là chúng ta sẽ tiến hành tham gia vào kênh Telegram của CoinMarketCap nha. Các bạn nhấn vào soi Telegram này. Thì ở đây mình cũng đã tham gia rồi. Bạn nào chưa tham gia các bạn nhấn vào join channel góc dưới màn hình nhá. Rồi quay trở lại này. Rồi nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta sẽ hành tham gia vào kênh Telegram của dự án nha. Các bạn nhấn vào Join Telegram này. Kế tiếp nhấn vào Join group của góc dưới màn hình này. Rồi quay trở lại ha. Như vậy là mình đã hoàn thành xong tất cả các nhiệm vụ. Rồi bước theo chúng ta sẽ hành nhập địa chỉ ví BF20 tức là BSC Binance Blockchain của chúng ta đấy. Như ở đây thì mình sẽ lấy địa chỉ ví BF20 của mình trên ví MetaMask ha. Thì chuyển thêm ý, bạn nào chưa biết cách tạo ví MetaMask cũng như là thêm mạng BSC Binance Smart Chain BF20 trên ví MetaMask thì mình sẽ để đường link video hướng dẫn ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng comment đầu tiên được ghim ở phần mềm ha. Ok, mình sẽ nhấn vào đây để sao chép này. Sau đó dán vào đây ha. Rồi bước theo là chúng ta sẽ tiến hành nhập username tên người dùng tài khoản Twitter của chúng ta nhá. Để lấy username thì các bạn nhấn vào profile này, tức là hồ sơ này. Các bạn quan sát lại ở mục dưới tên này, a còng hoàng xe là username của mình nhá mình sẽ bôi đen này sau sao chép này rồi quay trở lại này dám ở đây ha rồi cái tiếp nữa là chúng ta sẽ lấy username tên tài khoản facebook của chúng ta nha rồi quay trở lại facebook này nhấn biểu tượng avatar phần tên này thì bạn quan ra này Giang Hoàng 1705 là username tên của dùng mình nha Hoặc các bạn có thể bôi đen tất cả để lấy đường link trang cá nhân Facebook nha Sau sao chép này Rồi quay trở lại này Sáng ở đây ha rồi kế tiếp nữa chúng ta sẽ nhập username tên người dùng tài khoản Telegram của chúng ta nhé. Các bạn sẽ tiến hành truy cập vào Telegram này. Các bạn quan sát ở góc bên trái trên cùng này. Các bạn nhấn biểu tượng ba dấu gạch ngang cho mình nha. Sau đó chọn setting tức là cài đặt này. Kế tiếp nhấn vào edit profile này. Thì bạn quan sát này, a cộng asean là tên người dùng của mình nha. Các bạn nhấp chuột phải này, nhấn vào copy username để tiến hành sao chép tên người dùng nha.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 Và nếu như bạn thấy video này hay các bạn ấy, thì nhấn tiếp một like, một subscribe cho kênh YouTube Hoàng Giang Crypto nha. Hoàng Giang Crypto chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ, hẹn lại bạn trong video chia sẻ tiếp theo của Hoàng Giang Crypto. Bye bye. Xin chào.